Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cái Tết bất an, trước Tết dân cạn tiền, sau Tết nguy cơ bị cạn xăng Với người dân dư tiền thì Tết này là Tết vui Nhưng với người nghèo, cái Tết là một áp lực rất lớn Áp lực tiền trả nợ cuối năm, áp lực tiền lì xì, áp lực tiền sắm sửa, áp lực tiền tiêu Tết vân vân Nói chung là rất nhiều áp lực Ngày nay, tầng lớp có tiền của Việt Nam có thể đi du lịch Đông Nam Á và du lịch trên thế giới để tận hưởng sự thanh bình của những xứ văn minh và tạm xa rời sự ồn ào của xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, thành phần của cuộc sống trong mơ như thế không nhiều. Xã hội Việt Nam năm nào cũng thế, vẫn chỉ quẩn quanh bốn từ cơm, áo, gạo, tiền. Đối với ngày thường, áp lực của bốn từ này chỉ có một, nhưng đến ngày Tết áp lực tăng lên gấp nhiều lần. Đó là thực tế với xã hội Việt Nam ngày nay. Đây là hình ảnh ngày 29 Tết tình trạng cạn xăng xảy ra khắp nơi. Những ngày sắp Tết, đặc biệt là từ 28 Tết đến giao thừa, cảnh túng thiếu của xã hội Việt Nam hiện ra rõ hơn bao giờ hết. Người dân không có tiền mua hoa ngày Tết làm thị trường hoa mất khách hơn nhiều của năm trước. Thậm chí có người cho rằng còn ít khách hơn mua cả thời kỳ Covid-19. Và như hiệu ứng domino, người mua không có tiền thì người bán cũng ôm hàng ế mà không thể bán được cho ai. Tết Quý Mão quả thật là một cái Tết ảm đạm cho dân nghèo và cả tầng lớp dân trung lưu. Cuộc sống người dân vất vả là bởi quản lý vĩ mô của nhà nước quá yếu kém, không chỉ tầng lớp làm thuê gặp khó khăn mà tầng lớp chủ doanh nghiệp cũng không thể khá hơn khi mà thị trường hàng hóa nội địa bị co lại. Ngoài thị trường, thế giới của Việt Nam cũng bị các nước khác giật lấy. Đơn hàng cứ ngày một thiếu hụt và ít đi làm cho nền kinh tế của Việt Nam lâm vào cảnh như hiện nay. Tất cả đều đổ dồn lên vai người dân nghèo của những ngày giáp Tết. Đây là hình ảnh công điện khẩn của ông Nguyễn Hồng Diên chỉ là chữa cháy mà thôi. Có thể nói Tết Quý Mão là cái Tết buồn nhưng nhiều người vẫn cố chúc nhau những lời chúc tốt đẹp cho năm mới. Tuy nhiên, cuộc sống tốt đẹp trong năm mới có khá lên hay không, nó phụ thuộc vào chính sách vĩ mô của nhà nước Cộng sản. Át người dân Việt Nam vẫn chưa quên những ngày tháng thiếu xăng từ miền Nam rồi lan ra miền Bắc vào tháng 11 năm ngoái. Không ai có thể thống kê nổi những thiệt hại kinh tế cho người dân và cho doanh nghiệp trong những ngày đấy. Thật là kinh hoàng. Tuy nhiên, ông Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vẫn không bị thay thế cho dù ông Bộ trưởng này đã để xảy ra một tình trạng nghiêm trọng đến như vậy. Vào ngày cuối năm của năm con cọp, tình trạng thiếu xăng bắt đầu quay trở lại. Báo chí phản ánh tình trạng thiếu xăng ngày Tết nhưng lại đổ cho những nhà bán lẻ xăng dầu là đầu cơ. Đây quả là tình hình nghiêm trọng. Tại sao suốt năm nhà bán lẻ xăng dầu lại đầu cơ đến như vậy? Tại sao Tết các năm trước các nhà bán lẻ không đầu cơ mà năm nay lại đầu cơ? Cũng như hồi cuối tháng 11 năm ngoái, nguyên nhân là lượng xăng dầu dự trữ sắp cạn, chứ không phải ai dám đầu cơ vào lúc này. Họ bị kết tội, bị phạt rất nặng và thậm chí có thể bị tước giấy phép kinh doanh. Đây là hình ảnh Nguyễn Hồng Diên, một ông bộ trưởng đang tỏ ra quá yếu kém trong vấn đề an ninh năng lượng. Trước tình hình cấp bách của thị trường, ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành công điện số 363 gửi Tổng cục Quản lý Thị trường và Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố về việc tăng cường giám sát kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Công điện cho biết vào ngày 20 tháng 1 có tình trạng nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở An Giang đóng cửa vì hết xăng. Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang đóng cửa. Người dân phải lấy can nhựa đi mua xăng và xếp hàng. Công điện của Nguyễn Hồng Diên chỉ mang tính chất chữa cháy. Việc nhập lọc dầu ở nhà máy Nghi Sơn, Dung Quất mới chỉ là gốc rễ của vấn đề. Đã nhiều tháng qua, công suất của hai nhà máy này không ổn định. Trong khi đó, Bộ Công Thương rất bị động với kế hoạch nhập khẩu xăng dầu để dự phòng.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 Đầu năm con cọp như mọi người, dân và các đồng chí của nhau trong Đảng Cộng sản chúc sức khỏe cho nhau, thịnh vượng, vạn sự như ý, làm ăn phát tài và với đặc thù quan chức, họ còn chúc nhau lên chức. Thậm chí các đồng chí cùng phe còn chúc nhau năm nay có được chiến thắng trước đối thủ của mình. Cũng giống như các kỳ đại hội đảng, lúc nào Đảng Cộng sản Việt Nam cũng chọn người là sáng suốt nhất. Nhưng rồi suốt nhiệm kỳ chỉ thấy toàn quan tham, không biết họ sáng suốt ở ờ, điểm nào đây? Đây là hình ảnh vào cuối năm con cọp quật được trụ chủ tịch nước. Năm con cọp đã qua đi, xem như đó là quá khứ rồi, tuy nhiên cũng nên nhìn lại đảng đã chiến nhau như thế nào đây. Có thể nói năm con cọp các đồng chí ở Trung ương đã ngã như ngả dạ, các đồng chí địa phương thì đếm không xuể. Vụ án Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu khởi phát bắt đầu từ năm con cọp, nhưng năm con cọp giải quyết không xong và con cọp đã chuyển hai vụ án này sang cho ông mèo xử lý tiếp. Ngoài ra, vụ Cục Đăng Kiểm khởi phát vào cuối năm con cọp, ông cọp giải không xong phải chuyển cho ông mèo. Xem ra, ông mèo bận bịu ra phết, có khi còn bận bịu hơn cả ông cọp. Vụ án Việt Á đã làm cho ông Chủ tịch nước ngã ngay trước vạch đích tiến sang năm con mèo. Theo giới thạo tin, vụ án này vẫn chưa kết thúc có khả năng con gái ông Nguyễn Xuân Phúc là Nguyễn Thị Xuân Trang sẽ bị sở gáy. Ngoài ra, bà Trần Thị Nguyệt Thu được cho là chùm cuối của vụ Việt Á và cả chuyến bay giải cứu cũng chưa chắc sẽ yên thần. Đó là những gì đang đợi ông Mèo giải quyết. Nói cho cùng, chiến trường trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam dù sôi động thế nào thì nguyên nhân chỉ có một, đó là bàn tay của Nguyễn Phú Trọng, ông Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, quả là khôn ngoan Ông đã nhìn thấy nguồn tham nhũng bất tận ở trong đảng và ông dùng chính đảng của ông để tô vẽ thành tích cho ông. Cứ mỗi lần quan chức bị phất chuyện, phế chuất hay bị cho vào tù, lão Nguyễn Phú Trọng lại được tiếng thơm trong thiên hạ. Đây là hình ảnh, chờ xem số phận của bà Trần Thị Nguyệt Thu sẽ ra sao. Ông Nguyễn Phú Trọng lập nên cái lò từ năm 2016 và đốt liên tục, nhưng dù đốt bao nhiêu đi chăng nữa thì nguồn tham nhũng cũng không hề cạn. Bởi đã làm quan chức mà không tham ô thì người ta cạp đất mà ăn sao. Cho nên phải tham nhũng mới được, phải biển thủ mới xong. Mọi quan chức đều tham nhũng, đều moi tiền của dân, moi tiền của nhà nước làm của riêng cho mình. Thì người trong sạch không thể tồn tại trong bộ máy này được. Có vẻ như trong Đảng Cộng sản Việt Nam tất cả đều co vòi trước ông Nguyễn Phú Trọng. Đến tứ trụ mà ông Trọng còn đẩy nhào như đẩy một chiếc ghế thì xem ra ông Trọng sẽ không chuồn bước. Năm con mèo sẽ hứa hẹn ông Trọng mạnh tay hơn để bổ sung vào bảng thành tích đốt lò của ông cho thật hoành tráng. Ông Trọng đã quá già và sức khỏe cũng quá yếu đi rất nhiều. Tuy nhiên, ông là người quật được nhiều cây cao bóng cả, nhưng có những cây khô mà ông không nhổ được. Nguyễn Tân Dũng, Lê Thành Hải thì vẫn sừng sững dưới đấy như thách thức. Ông Trọng có thể làm gì được những nhân vật này đây. Thực ra Đảng Cộng sản chiến nhau hay không chiến thì dân cũng không được lợi lộc gì. 4.000 tỷ đồng hút máu của người dân trong vụ Covid cũng không trả lại cho dân được xu nào. 4.000 tỷ đồng hút máu dân từ chuyến bay giải cứu cũng chẳng trả lại cho dân. Tuy nhiên, thành tích đốt lò thì được dồn hết trong Tổng Bí Thư, xem như là người có công lao to lớn nhất. Đây là hình ảnh con trụ Phạm Minh Chính nữa cũng đang lung lay. Ông Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí Thư, ông để cái đảng do ông đứng đầu thối nát đến như vậy, thì không biết ông chịu trách nhiệm với ai đây. Sẽ không có ai có thể quy kết cho ông được. Cuộc chơi trong tay ông, ông có thể để cho đảng tàn phá đất nước, tàn phá sức dân, rồi sau đó ông lại ra tay nghĩa hiệp, diệt quan tham, thế là ông được tung hồ như một đấng minh quân vậy. Theo dự báo của Thời báo chấm